vào ngồi đây bắt tay đỏ đấy đáng nó đi đến giữa sân cái thôi xong dừng lại banh ra giữa sân này đẹp rồi <laughs>

quạt số 5, số 4, 82, số 10 quý mình đứng trong đảng các bao giờ bảo sao mà tôi không uống á Quen Bạn số mấy? 82 82 82 Rồi

con chúa phát bóng con chào chuẩn bị bán đấu thứ nhất bắt đầu con một nào lên hết rồi nó thọc đằng sau Lần này nó đã ném một quả đằng sau rồi Ninh đồ trắng đồ trắng phi hết luôn đứng lên đứng lên rồi rồi rồi đẹp quá nào rồi mình chiến phải nói là đặt quả tuyệt vời còn nữa điểm hai em Wow. 走！ ui tốt nhanh nhanh thế chơi tốt hơn nó chơi thường xuyên nó chơi thường xuyên với nhau hôm nay là quân này hơi bị lồng côn quân này nó cứ chơi với nhau mấy này nó phải chơi Vai! không đập nhú được thì lêu cách ra Thank you. đẹp rồi quả cứ bỏ khi nó rơi ra ngoài ấy.

Đá đỏ. 242 ở bên chỗ cố lên lên. Ra quân chưa? Không là chạy thắng luôn nữa. 22 22. Hiệp thứ hai. line. Vamos

một hai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó.

điểm với con nữa sáu tám quả đấy vào lưới rồi hết rồi

không ra ngoài để vô thương nữa chín mươi ơi thương nữa còn ba quả nữa nhiều thôi hòa thôi vừa hai lên được rồi đâu điểm hơn thôi nha mười bốn mười nào thôi ok chạm tay đánh ra ngoài của giao thông giữa 114 D4 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp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 ngoài ra một ngoài trong ấy Hôm nay thua dân điểm lên 8 16 Pada đập xong